chào anh em nhá hôm nay lại tiếp tục uh, đi sang uh, sông nước đây hồi trước lại xuất hiện trở lại đây, giờ đèn ngồi bên kia bên kia ngày nay hồi câu cá năm đông là hồi ngộ rất là đông luôn đây lột ra cần hết rồi rất là hiểm trở luôn ừ, coi thể ngồi chạy chân là tối lúc này à, lên được một à, cù cây giết cây giết cù luôn nhưng à, chưa kịp à, quay cho các bạn xem bởi ra tương lên ăn rồi rất là to rồi đây rất là to luôn lâu rồi mới có thời gian để đi lại các bạn à, xem thì à, nhớ đăng ký kênh và share để ủng hộ cho chúng tôi nha quay ốm đây là rạch là xong luôn à à à à siêu nhân siêu nhân ai da đã có chặt sấm nước sấm nước ôi lâu rồi mới có được sấm được to các bạn đây rất là phê luộc sâu quá phải phẫu thuật thôi sấm nước cuối cùng cũng đã có xâm lược các bạn Đây là thành móm đang tìm à, đủ mọi cách để trồng móm Nhưng mà <laughs> vẫn gãy răng đi đâu cũng mốt từ cứ từ từ to đây này đây mới to này à, nè nè nè nè nè lên leo xâm nước xâm nước à, tiếp tục có xâm nước các bạn <laughs> cá này à, nó ăn là luộc vào trong nên con nào phải phẫu thuật thôi luộc rất là sâu luôn walk, walk, walk, walk. ồ đến đi ạ kéo cái, cái cân xuống trên được vô lý trời mưa rồi đó thêm bắp chuối nữa nữa uh, uh. bắp chuối rồi các bạn về nấu canh cá ngay nghe luôn đừng mà lên làm tài chống mưa đó để cái chấm mà luôn dạ, Chắc cũng gạt treo treo treo lang ngang cho trong cho ra để tặng dài cũng có lợp trai trồng mưa giỏ lua cũng rác <laughs> cô trung

anh da đen lại tiếp tục móm to cao đen thôi đây là vùng ngoài ô tôi có căn nhà tránh thân mộm là đeo bạm anh da đen này. ột wow đấy diệt siêu to khổng lồ đấy uhm. rất là to luôn đi câu khỉ này. có ừ leo wow xâm nước xâm nước xâm nước xâm nước đừng đừng mà ô rồi nha đừng ô rồi nha ừ siêu to khổng lồ luôn ừ? to các bạn bậy từ trưa thì chứ đấy lại phẫu thuật wow wow wow siêu to khổng lồ chưa ngại, rồi cũng có cá ăn thành móm là trồng Hugo chứ đó <laughs> ôi thành móm vẫn là thành móm thôi <laughs> ơi <laughs> giời ơi <laughs> làm chi em ơi hết mồm có thằng cháy lưng <laughs> rồi rồi cái nhanh nhanh rồi sao chưa bị chưa phòng lưng chưa ai tính đây đây mình diệt này vô vô ơi đây diệt siêu to không lo các bạn uh -huh. Hehe nay ta đã có tâm bình dùng ngay Mày vô ăn làm chi Chứ tối đây Ô Xâm nước Xâm nước bác con ơi Đấy khối bắt được rồi con cái đây Ừ? Ừ. Có nhạt ăn Ừ, ừ, ừ, không nên không nên nhúc nhích lại phải phẫu thuật thôi làm bác sĩ thôi ui giời mừng hai lưỡi luôn chạy đi đâu hai lưỡi ăn mà im ăn mà im là im ảng đấy đủ chỉ tiêu ô đây nữa đấy nữa chạy à chạy đi đâu em ơi ôi rồi ôi là thật rồi ôi là là là ôi là rồi thịt miếng nước uống cái gì không to đấy nữa uổng mực tổ canh đây đây này đây này vui đây này vui đây này lên uh. cả hai cây ô oh. Quá quá quá quá Trời tối rồi anh em ờ, phải ờ, dừng buổi đi câu tại đây thôi Tạm biệt các bạn Hẹn gặp lại ở video tiếp theo Nhớ ờ, đăng ký kênh like, subscribe, share để ủng hộ cho thành mỏm bên kia này hai thành một luôn